<laughs> nhầm nhầm nhầm anh em ơi, nhầm nhầm nhầm, tôi nhầm tí nhầm tí là mình ca nghe mấy nàng ngày ra. Và hello và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình. Và mình Karen đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một video Free Fire được của mình. Yes. Và trước cái video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và bấm subscribe để các bạn đừng quên lấy vào cái chuông để có được cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha mọi người ơi. Và nếu mà bạn nào chưa theo dõi những trang mạng xã hội của mình như là Facebook cá nhân cũng như là Instagram và TikTok của mình thì các bạn đừng quên theo dõi để các bạn cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha mọi người. Ok anh em ơi và ngày hôm nay tôi đã quay trở lại đến đến với gọi là một clip gọi là Free Fire nữa đây mọi người Và ngày hôm nay thì chúng ta đã quay trở lại đến với gọi là series gọi là review nick của Hego Team các bạn ơi <laughs> Ngày ra hôm bữa giờ tôi biết chắc chắn là anh em đang có là hóng cái series gọi là review nick này đúng không Tại vì á là mấy bạn cũng biết á là Hero Team bây giờ đã gọi là lập thêm một cái kênh phụ để chơi Free Fire rồi Và tôi nghĩ là anh em sẽ rất là tò mò để coi được là kiểu nick của mọi người sẽ như thế nào Và nick của ai sẽ là người giàu nhất các thứ các thứ Thì bây giờ tôi sẽ gọi là Ê, để tôi nhớ coi Hôm bữa giờ hình như là tôi đã review nick của gọi là Mr. Dịch nè Phong Cận nè Siro nè Simmy nè À thế thì chúng ta chỉ còn có ba người thôi các bạn à Đó chính là nick của gọi là Camui Và nick của Sammy cũng như là nick của Timmy Thì ngày hôm nay chúng ta đã gọi hãy gọi là kiểu ghi vô ghi vô nick của Camui nha các bạn ơi Và tiếp theo thì chúng ta sẽ còn nick của Sammy và nick của Timmy nữa thôi Và nếu mà bạn nào mà muốn tập sau mình review nick của ai trước Thì các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới nha anh em Ok anh em ơi thì ngày hôm nay tôi đã gọi là kiểu gọi là mượn chị Camui được gọi là cái nick của Camui rồi Thì nói chung á là mình nói thiệt với mấy bạn luôn là mình muốn mượn được cái nick này của của Camui á thật sự rất là khó khăn luôn á anh em anh em biết tại sao không tại vì là bà không có cho tôi mượn tại vì là cái nick này của bà bà bảo với mình là kiểu nick này của bà gà lắm cho nên là bà không có cho mình mượn ơ tôi mới bảo là ơ gà hay không gì đâu có quan trọng đâu em chỉ muốn review nick của chị để cho mọi người coi thử thôi mà nếu mà nick của chị gà quá thì bị mọi người chửi đây có gì đâu à, nói chung là cũng không có gì đâu nếu mà Camui coi tới đoạn này thì em xin lỗi chị nha ok anh em ơi thì bây giờ tôi sẽ gọi là kiểu cùng nhau gọi là review thử nick của Camui để xem là nick của Camui có gì hay và hấp dẫn nha tôi nghe bà bảo là nick của bà gọi là nghèo lắm mấy bạn à nhưng mà ở đây tôi thấy có 12.000 kim cương mấy má 12.000 kim cương nghèo ờ à, ok nghèo ghê vậy đó tính ra là nick của bà còn nhiều kim cương hơn nick của mình nữa bạn nick mình có hai mấy kim cương nick của bà hai nghìn kim cương <laughs> trời tôi nói thiệt với em luôn nick của bà ca mui bà còn giàu hơn tôi nữa mà bà cứ xạo xạo á đầu tiên thì bây giờ mình sẽ vô coi là thông tin của ca mui như thế nào coi Uầy, ca mùi trời mới có level chín à Level chín là còn gà mấy anh em ơi, xếp hạng coi Xếp hạng này là gì? Tự chiến này, mùa 19 này, phong cách chiến đấu này Trời ơi, phong cách xã hội chưa, bả chưa có chọn được cái gì luôn anh em ơi Trời đất ơi, hồi nick này nhìn vô là biết, không cái nick này gọi là nhìn vô là biết gà chứ không phải là nghèo anh em À, nếu nói về độ nghèo tôi nghĩ là chắc là tôi còn nghèo hơn bả nữa tại vì nít tôi có 28 kim 28 kim cương nít bả 12 ngàn luôn nè trời ơi đúng là đại gia ngầm của gọi là phi phai mà Ôi, lịch sử đấu này, chiến thắng này, chiến thắng này, chiến thắng này, chiến thắng này, chiến thắng này. Ôi, tính ra là mấy bạn nếu mà bạn nào mà không biết á thì kiểu hero team bọn tôi từ ngày mà gọi là qua bên gọi là flip vài để chơi thì hầu như là buổi tối nào tụi tôi cũng tập bắn với nhau ấy, anh em à tại vì tụi tôi biết rằng một điều là bởi chỉ có thể gọi là bắn hay mới có nhiều bạn xem thôi còn không bắn ngu thì không bơi xem cả <laughs> cho nên là tối nào tôi cũng gọi là kiểu gọi là ngồi tập bắn hết chân á cho nên là các bạn có thể thấy á, là khi mà vô đích của Camui thì mình thấy là 13 giờ trước Camui tập bắn rất là nhiều luôn này nói chung là tôi cũng tập bắn nhiều lắm anh em ơi nhưng mà tôi vẫn bắn ngu như thường tôi cũng chả biết tại sao nữa ok xem xong phần thông tin thì bây giờ mình sẽ xem tới gọi là kiểu uh, vòng quay may mắn coi tôi coi vòng quay may mắn bữa giờ có cái gì hay không để tiến tôi quay cho bả coi ơ à, sơn tùng này từ từ để mình coi bà có sơn tùng chưa ta lý lịch này nhân vật này hay đổi nè à có sơn tùng rồi bài này bà có sơn tùng rồi nhưng mà bà không thích xài các bạn ơi tại vì là theo mình được thấy đó nha mình không biết là mọi người cảm nhận như thế nào nhưng mà theo tôi được thấy thôi là cái con nhân vật ronaldo này nó gọi là vẫn bá hơn sơn tùng một chút xíu cái này là theo cảm nhận cá nhân của mình thôi nha mấy bạn cần nếu mà bạn nào mà thấy nhân vật skyler cũng như là nhân vật cr 7 nhân vật nào gọi là hay hơn và kiểu pro hơn thì các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới cho tôi biết nha chứ theo mình cảm nhận là nhân vật ờ, cr 7 thì vẫn ok hơn bởi vì là cr 7 nó có một cái lớp ờ, giáp bảo vệ ấy thì kiểu khi mà mình chơi tử chiến hay gì đó mình thì có thể sử dụng được cái đó đó trời còn uh, chơi uh, Skyler thì sẽ kỹ năng hơn một chút xíu mình thì mình không có chơi giỏi lắm ôi bà đây đang có cái này nè mình quay cho bả luôn coi cái đậu xanh mở đấy mở hết luôn đấy đã nhận cái này đã nhận vòng quay may mắn nè uh, vòng quay vũ khí nè uh, vòng quay huyền thoại này ôi tôi thấy cái này là đang hôm bữa giờ đang có cái khẩu súng này nè anh em cái khẩu súng gọi là khải quyền này nè ở đây thì mình thấy có cây gọi là m 14 chết chóc này á cũng là màu xanh tí đó mình nghĩ là mình sẽ xoay cho camui nha nhưng mà tất nhiên là tôi không phải là sử dụng kim cương để của camui để tôi quay tất nhiên là tôi sẽ sử dụng gọi là kim cương mà tôi nạp vô để tôi quay cho camui chứ chứ mấy bạn nghĩ sao tôi vô nick camui mà tôi tự tiện xài kim cương vậy bé bà chửi tôi chết luôn á anh em ơi ok và bây giờ chúng ta bắt đầu vô tới gọi là tủ đồ nha để coi tủ đồ của camui à... nghèo thiệt mấy má tôi phải công nhận với anh em là nít bản nghèo thiệt nít bản nghèo thiệt ok bây giờ phần nón phần nón của chúng ta thì mình cũng không nói nhiều đâu à, về cũng không có gì luôn rồi áo rồi coi áo coi <laughs> trời ơi trời đất ơi nhìn áo nè mọi người ơi toàn là áo xài theo ngày thôi trời ơi còn này ôi trời mấy cái áo vĩnh viễn nè đậu xanh mấy cái áo vĩnh viễn rồi mấy áo này quê vải nồi thề mấy áo này nhìn quê mùa vải nồi luôn á anh em ơi và hôm bữa là hôm bữa tôi thấy bạn có xoay cái con này nè ê cái con khủng long này nhìn hay phải mọi người thề luôn á con khủng long này nhìn hay phải nhưng mà hình như nó không có màu đỏ thì sao á ù bà đây có cái hộp này tôi mở giùm bả luôn coi thẻ này khác này à, quy đổi để coi quy đổi được gì không 72 cái miếng này hình như cũng không quy đổi được nhiều đâu anh em à 72 cái miếng này thì quy đổi chắc tôi phải nghĩ là nghi quy đổi là phải cần nhiều lắm luôn ấy nào để mình coi thử coi là ở trong đây coi bạn khủng long này ôi không có màu đỏ thật anh em ơi trời ơi ê từ từ tính ra đây đây là màu xanh dương này là xanh dương của phong cận nè màu này là màu của mít dịch nè màu này là của con timmy nè màu này là của uh... khai à, không biết còn màu này là màu của sammy mình nghĩ đây là màu của sammy hoặc là màu của rô và đây là màu của camui các bạn à nhưng mà nó không có màu của mình trời đất ơi buồn quá mọi người ơi nếu mà có màu của mình thì chắc là mình sẽ sử dụng nó luôn rồi đâu bây giờ tôi coi trợ thủ của bả coi trợ thủ của bả đây coi có con bé nào chưa Vậy chưa có con bé nào luôn hả Vậy rồi bà chưa có con bé nào luôn hả Còn bây giờ là trong gì đó hành động bà chỉ có đúng một cái emotion thôi anh em à Trời ơi tội Đúng là nít nghèo nhất thiệt Nít, là, nít này của bà là nít bần bần nhất gọi là hero team thiệt rồi mọi người ơi Nói chung là em không có ý gọi là kiểu chơi Camui đâu nhưng mình nít bần thật Camui à Em không tin được là tại sao chị lại có chơi chơi được cái nít như này luôn á Bây giờ vô vũ khí nè bây giờ coi vô kho vũ khí coi bạn có nhiều skin không nha Rồi ok không có này không có này Không có này à đây có có có đủ cái này có nè trang bị liền U cái này nhìn đẹp ghê mọi người cây uh, con da này đẹp ghê luôn đấy rồi uh, famous này rồi xm 8 rồi u uh, uh, cây này nhìn cũng chết chơi đấy chứ ông sát thủ này tiểu liên thì uh, mb 5 ấy tôi nhớ là cây mb5 hồi cái đợt sự kiện của cr 7 là nó có ờ, cho miễn phí mà bà cũng không nhận luôn nè anh em bà này bà chơi fifa lười nè tôi đảm bảo với anh em luôn là bà này bà chơi fifa nhưng mà bà lười nhận quà này chắc chắn một điều là như vậy luôn đấy bây giờ để coi thử gọi là bạn bè rồi cái thứ rồi Ôi, bạn bè cũng nhiều phá đây nghe mày Nói chung là bây giờ thì tôi đã review xong nick của Camui rồi Thì thật sự là nick của Camui cũng không có gì đặc sắc lắm Cho nên là bây giờ tôi quyết định là sẽ nạp kim cương vô cho Camui Để quay cho Camui một vài thứ nha Let's go Ây dầu tất cả anh em ơi Và sau một hồi thì bây giờ cuối cùng mình cũng đã gọi là nạp kim cương thành trăm thành cao trực Camui rồi mấy bạn ơi Hồi nãy thì các bạn có thể thấy là Camui đang có 12.000 kim cương đúng không Thì bây giờ là Camui đã 18.000 kim cương rồi Tôi vừa mới gọi là nạp hết 6.000 gọi là kim cương đó anh em ơi Và nếu mà anh em muốn muốn gọi là kiểu giống như là quay vòng quay may mắn và có cơ hội gọi là nhận kim cương miễn phí thì anh em đừng quên vào ngay shop vn để gọi là kiểu quay vòng quay may mắn cũng như là quay kim cương nha trời ơi quay kim cương cái đó trời ta nói nó sướng gì đâu luôn các mọi người ơi ok tất cả anh em thì bây giờ là chúng ta đang có 18.000 kim cương rồi thì bây giờ mình sẽ vô vòng quay may mắn để coi là có cái gì đó hấp dẫn để quay cho Camui không nha đầu tiên thì ở ờ, cái này Camui có rồi mọi người ơi đầu tiên thì bây giờ mình sẽ gọi là quay cho Camui gọi là cái cây uh, cây súng này đi các bạn ơi cây súng này của chúng ta là bây giờ là cần cái gì đây cần uh, một cái uh, Ờ, lên này là cái gì à? cái này là cái à nói chung là cái súng mấy má mà khoan đã tại sao cái súng này thì có ba cần cần có ba cái ờ, cái cái cái cái cái cái này gọi là cái gì ta cái này gọi là cái cục vàng đi cần có ba cục vàng mà ở đây cần cần tới bốn cục vàng như vậy anh em thôi nói chung là bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gọi là quay thôi các bạn ơi bây giờ mình sẽ cần một cái cục này và gọi là bốn cái cục này nè anh em bây giờ thì đầu tiên mình sẽ quay một lượt trước cho nó có hơn nha đó đầu tiên thì quay trước nè Đấy. Ê tính ra là nít tôi tôi chưa quay luôn mà tôi quay gọi là dùm cho ca mui luôn á anh em anh em thấy tôi tốt vậy nồi luôn. Ô, được một cây rồi đây. Ôi trời ơi quá là ngon luôn mọi người ơi Trời quá là ngon luôn Chúng ta chỉ cần một cái cây này thôi Bây giờ chúng ta cần gọi là bốn cái cục à, vàng này Cục à, gọi là đá chế, à, chế tác này các bạn ơi Và bây giờ chúng ta cùng nhau quay năm lượt nha Đấy Ôi ba cục luôn anh em ơi vãi, ôi đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh Ôi đỉnh vậy nồi các bạn à Ồ oh, ok Ôi hồi nãy mình quay một lần gọi là chúng ba cái luôn các bạn ơi Bây giờ chúng ta cần thêm một cái nữa thôi Cần thêm một cái nữa thôi Một cái nữa thôi Please Oh my gosh Đậu xanh Một cái nữa Một cái nữa Một cái nữa Một cái nữa Một cái nữa Oh, oh yes, cuối cùng rồi có rồi các bạn ơi Ok các bạn ơi Cái dòng quay này của chúng ta thì quay khá là dễ nha Bây giờ mình sẽ gọi là kiểu Lấy cho Camui cái cây gọi là M14 Chết chóc này Rồi quy đổi đó anh em thấy không tôi vô gọi là nick của camui đâu phải là tôi vô tôi kỳ duyên không đâu tôi còn phải gọi là kiểu như là quay cho camui các thứ nữa đấy trang bị nhanh này bây giờ nhìn này các bạn ơi Oai, à, ờ, nhanh, quên, chúng ta phải vô kho vũ khí này mời vô kho vũ khí rồi cái cây đó tên là đâu rồi, đây đây đây. À, cây đó tên là cây cây đó tên là cái gì quên rồi mấy bạn ơi. Ủa sao cái cây đó tên là cái gì? Đây, chính là nó này, đúng rồi đó nó phải như vậy anh em ơi trời nó trùng concept luôn mấy bạn ơi bây giờ mình gọi là kiếm gì mình quay tiếp rồi. ok anh em ơi và sau khi mình xây xong cái cây shotgun đó thì bây giờ tôi quyết định là sẽ xây cho camui gọi là cái con chiến thần này nha mọi người chiến thần này của chúng ta là cần có một cái mặt nạ và ba cái dòng gọi là đá chế tác này thì cũng khá là dễ thôi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quay thế nào đấy quay thế nào let's go ôi một cục này ngon ờ à, à, à, ok được cái súng này ok mở tiếp mở tiếp mở tiếp các bạn ạ không sao không sao Đấy rồi Cái gì đây Đúng rồi, đây rồi các bạn ơi Ok, ô thêm một cục nữa nè Bây giờ chúng ta chỉ cần hình như là thêm một cục nữa thôi là chúng ta sẽ được nha mọi người Ok, ok, cố lên nào anh em ơi, cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào uh, Cố lên Cái đậu xanh không được à Ơ, à, cái đậu xanh Quay nào, quay nào, quay nào Đậu xanh không được luôn trời ơi Cố lên chỉ một lần nữa thôi mà ngàn lần anh yêu đuôi ngàn lần để ôi trời ơi đây rồi đúng rồi đây rồi các bạn ơi Trao đổi này Đó Ui ngầu vãi nồi thề với các bạn luôn là con này đúng ngầu luôn đấy nhưng mà bây giờ mình sẽ trang bị cho camo luôn đi tôi trang bị luôn đứng ở bên ngoài coi như thế nào ui thề luôn với anh em luôn là con này ngầu vãi nồi luôn các bạn à các bạn có thấy con này ngầu hay không nếu mà bạn nào mà thấy con này ngầu thì đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha bây giờ vô vòng quay may mắn để tôi coi coi còn là cái gì nữa không quay vòng quay bay màu vòng quay kim cương vòng quay vàng hả cái này là quay làm sao vậy cái này nữa ơ còn cây này nữa nhưng mà mình nghĩ là ca mui chắc không có chơi cái cây nào cây này đâu cho nên là bây giờ mình sẽ gọi là vô đây mua cho ca mui một cái con uh, con uh, gì đó nha các bạn uh, skin uh, coi con nào mà gọi là dễ thương cute với uh, Camui ta ok bây giờ tôi vô gọi là phần gọi là cửa hàng để tôi coi coi có cái gì hay hay mua cho Camui không anh em thời trang hả thời trang thì tôi nghĩ là bạn cũng không có sử dụng nhiều đâu bây giờ là tôi đến nghĩ là nên mua gọi là kiểu cho bạn một cái con bét nào đó nhưng mà bây giờ mua con bét nào có màu xanh thì mình nghĩ là chỉ có mua cái con này thôi mọi người ơi đấy rồi bây giờ mua đó <laughs> ok trang bị nhanh luôn đấy quá là đỉnh luôn mọi người ơi Ôi Thề, hợp vải nồi, anh em thấy hợp không? Hợp thực sự luôn ấy, hợp vải nồi luôn ấy chứ đừng đùa Ô, oh, bây giờ tới vũ khí nữa các bạn ơi, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ gọi là quay cho Camui một tí vũ khí nha à, Để coi coi là có cái uh, cây nào màu xanh xanh, xanh lá không ta Xanh lá của chúng ta thì, à đây đây đây Cây này này, cây này xanh lá này nghe em ơi Tôi xoay coi, được hen Hèn xuôi thì được rồi à, à, không được lắm mọi người không được lắm nhưng mà đó chúng ta thử những thứ khác thôi à, ok cũng không được lắm Ôi, đây rồi, đây rồi, đây rồi các bạn ơi, đây rồi, một cây vĩnh viễn nha. Một cây vĩnh viễn nha, để coi là còn cây màu xanh lá nào khác không. Bây giờ mình sẽ gọi là xoay hết những cây xanh lá cho Camui nha mọi người. Xoay mọi thứ một ít để gọi là đủ thôi. À, cây này thì cũng không có luôn. Rồi tới cây nào nữa đây? Hết cây xanh lá luôn rồi mấy má ơi. Thôi kệ đi tôi xây cây cây xanh dương cho bả luôn. Rồi ok, không có gì luôn mọi người ơi. Không có cái gì luôn. Rồi um, bây giờ tới xoay cây màu gì nữa đây? xanh lá thì tôi thấy cũng hết rồi nè bây giờ tôi sẽ xây cho bả cái cây à, nào đó nhìn nó cute tí đi à, cây này thì không cái này thì cũng không có sử dụng nhiều nữa mình nghĩ là camu sẽ sử dụng những cái cây như là skyline hay là kiểu vector đồ nhiều này tại vì vector khá là dễ bắn ấy nên là mình sẽ thử mua vector coi ok vector cũng không có luôn bây giờ chúng ta hãy thử một lần cuối nha mọi người rồi xong không có luôn ok ơi tính ra luôn tôi xài lố kim cương của bả luôn rồi Xin lỗi kim cương của bả luôn rồi nhưng mà thôi không sao mọi người mình nghĩ là Camui cũng không có trách mình đâu bởi vì là mình đã gọi là quay trong Camui khá là nhiều thứ luôn và có lẽ là video của mình ngày hôm nay để tới đây cũng đã kết thúc rồi và nếu mà bạn nào yêu thích video này thì đừng quên để cho channel của mình một nút like share và bấm subscribe và các bạn đừng quên một cái chuông để có thể cập nhật video mới nhất từ kênh của mình luôn nha và các bạn đừng quên gọi là vào ngay shop hr.vn để có thể gọi là xoay vòng may mắn cũng như là kiểu uh, quay kim cương gọi là miễn phí các thứ nha còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo bye